tốn tiền, thịt được lấy từ những người đến thị trấn nhỏ này để du lịch. Người dân ở đây coi người sống như thức ăn và săn bắt bọn họ một cách hoang dã. Họ sẽ buộc tứ chi của con người vào các sợi dây, rồi buộc sợi dây đó vào lưng ngựa, cuối cùng phân chia cho năm con ngựa. Nhân lúc bạn không chú ý, họ sẽ kích hoạt cơ chế hoạt động cơ quan đã chuẩn bị sẵn, dùng cái chuông sắt nặng một tấn đập nát bạn thành bột. Bất cứ ai trốn thoát nếu bị bắt lại cũng sẽ phải trải qua sự tra tấn khủng khiếp của thanh sắt. Họ sẽ dùng những ngọn giáo sắc nhọn đâm trực tiếp vào cơ thể bạn cuối cùng là chế biến thành món nướng để mọi người cùng thưởng thức. Vào ngày này, có 8 thanh niên khác cũng đến thung lũng hạnh phúc của thị trấn nhỏ này để chơi. Trưởng thị trấn John và người dân đã bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt nhất khi họ đến. Lễ hội hóa trang trong thị trấn sắp bắt đầu. Như mọi người đã biết, một trò chơi săn lùng khủng khiếp sắp được bắt đầu. Một trong những cô gái bị đã choáng ngợp bởi anh chàng đẹp trai trước mặt. Anh ta lấy khăn tay ra và bịt mắt cô gái lại, khi anh chàng đẹp trai tháo khăn bịt mắt ra, tay chân của cô gái đã bị trói chặt bằng dây thừng và trói vào lưng ngựa. Cô ta cũng sắp trải qua một cuộc tra tấn khủng khiếp. Sau đó, anh chàng đẹp trai rút roi quất xuống đất. Cô gái tội nghiệp bị chia ngay cho năm con ngựa. Tối hôm đó, cô đã bị người dân làm thành những món ngon và dọn ra bàn ăn. Nhóm thanh niên này không hề biết rằng thức ăn dai này lại chính là bạn đồng hành của họ. Sau khi uống rượu và ăn no nê, một trong những chàng trai đã bị một cô gái trong thị trấn nhắm tới. Ngay khi cả hai đang chuẩn bị ân ái với nhau, người phụ nữ đổ thẳng axit sulfuric vào miệng anh chàng. Nội tạng của anh ta bị ăn mòn ngay lập tức, chỉ trong vòng chưa đầy nửa phút, cơ thể của anh chàng đã bị khoét rỗng và chết ngay tại chỗ. Màn giết người khủng khiếp vẫn tiếp tục, những người gì trong thị trấn nhỏ đã tặng cho cô gái một chiếc váy cầu kỳ, sau đó, để cô ta đứng một mình dưới cái chuông sắt. Đúng lúc này, người cô ở bên cạnh đột nhiên thả lỏng sợi dây, cái chuông sắt nặng 500 kg ngay lập tức đập tan xác cô gái. Cảnh tượng đáng sợ này khiến Jimmy choáng váng, sau đó, anh ta điên cuồng bỏ chạy, nhưng ở đây toàn bộ đều là người của họ. Cuối cùng anh ta cũng bị tên côn đồ tóm gọn, Jimmy tội nghiệp bị họ đè lên bàn như một con heo con, anh ta sắp trải qua màn tra tấn kinh hoàng nhất thời Trung Cổ, chỉ thấy hai cô gái cầm thanh sắt dài một mét lao thẳng về phía Jimmy, sau một tiếng hét, anh chàng bị giết ngay lập tức. Dân làng ở bên cổ vũ cùng nhiệt vì phấn khích. Họ lại có thêm một bữa ăn thịnh soạn vào tối nay. Lúc này, các bạn trẻ cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Tất cả những người bạn đồng hành của họ đã biến mất. Ngay khi họ chuẩn bị rời khỏi thị trấn, trưởng thị trấn John bất ngờ xuất hiện và bắt đầu đe dọa họ. Khi lễ hội chưa kết thúc, không ai có thể rời đi. Bây giờ bọn họ đã trở thành những con cừu non sắp bị giết thịt. Trong lúc tuyệt vọng, bọn họ chỉ biết thỏa hiệp chờ cơ hội tẩu thoát. Bây giờ họ nghĩ rằng tất cả mọi người trong thị trấn nhỏ này đều bất thường. Bầu không khí vui vẻ lập tức lạnh đi. Bọn họ hẹn nhau sẽ chạy khỏi nơi kỳ lạ này vào tối nay. Nhưng vào đây thì dễ mà ra thì khó. Trưởng thị trấn John đã mở cuộc họp. Đêm nay sẽ bắt đầu một cuộc thảm sát rất là ly kỳ. Về phía người bạn trẻ William, anh ta dường như đã nhìn thấy người bạn đồng hành cũ của mình trước cửa sổ. William vội vàng chạy tới, đột nhiên cái bẫy trên mặt đất chuyển động. May mắn thay, mạng của anh quá lớn và anh ta đã không dẫm lên nó. William tò mò đi thẳng vào túp liều bên cạnh. Trên mặt đất lúc này còn có một thanh sắt dính máu. Lần theo vết máu, William tìm thấy một cánh cửa gỗ bị khóa. Sau đó, anh ta cũng nhìn thấy một vết đỏ trên mặt đất. William nhanh chóng mở chiếc nồi sắt kỳ lạ trước mặt, nhưng trong đó chỉ có một ít mứt dâu tây. Đột nhiên cánh cửa gỗ phía sau anh ta được mở ra, xác của người bạn đồng hành bị treo trên cơn móc, sau đó, tên đồ tể trong thị trấn vội vàng đóng cửa và đuổi William ra ngoài. Về phía cô gái Jenny, cô tò mò bước vào một căn nhà nhỏ kỳ dị và tìm thấy nhiều chai thủy tinh chứa ngón tay ở phía sau tủ. Ngay lúc cô ta đang bị sốc, tên côn đồ bên cạnh bất ngờ lao ra và bắt cóc Jenny đi. Bạn đồng hành Black, anh ta nhìn thấy bạn gái mất tích trong rừng, anh ta vội vàng đuổi theo trong sự kinh hãi. Black nghĩ rằng bạn gái vẫn đang chơi trò trốn tìm với mình. Nhưng khi đến gần hơn, anh ta nhận ra người trước mặt không phải là bạn gái của mình. Tất cả đều là âm mưu của trưởng thị trấn, Black chưa kịp vùng vẫy thì đã bị đánh ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh dậy, anh ta đã bị trói vào bàn. Dưới sự chỉ huy của John, người dân đã kích hoạt một cơ chế. Đây là một đĩa mài rất lớn, dưới lực đẩy của họ, viên đá nặng một tấn sẽ từ từ rơi xuống. Cuối cùng, Black đã không chống lại được và bị nghiền nát thành vắng đậu. Anh chàng William chuẩn bị lái mô tô rời khỏi đây. Nhưng không may, anh ta đã bị người dân đi ngang qua bắt tại chỗ. Lúc anh tỉnh dậy thì trời đã tối. Lễ hội hóa trang của họ cũng chính thức bắt đầu. William sắp trở thành một món thịt nướng ngon lành. Jenny cũng bị họ trói sang một bên để làm món ăn trắng miệng. Nhìn thấy món ăn ngon này, dân làng lập tức thích thú. Nhóm người ác quỷ này cũng lộ ra bản mặt thật. Lúc này, John lại dở trò mới. Hắn ta yêu cầu William giết Jenny trước. Điều này sẽ làm cho anh ta bớt đau đớn hơn. William suy nghĩ một hồi và cuối cùng đã đồng ý với yêu cầu của John. Sau đó, anh ta nhặt con dao làm bếp và chuẩn bị ra tay. Trong khi những người khác đang tràn đầy mong đợi thì William lại ném con dao làm bếp vào người một người dân bên cạnh, sau đó đưa Jenny bỏ trốn. Hành động này ngay lập tức khiến những con người ác quỷ tức giận. Bọn họ trực tiếp vây quanh hai người. Vào lúc nguy hiểm này, John lại đứng lên, để bảo toàn sự uy nghiêm của trưởng thị trấn, John quyết định một mình chiến đấu với William, hắn ta muốn tự tay biến anh chàng thành món thịt nướng, trước sự tấn công điên cuồng của John, William chỉ có thể chống cự. Nhưng trong cơn tuyệt vọng, anh ta đã bùng lên vì khát vọng sống sót ngoan cường. Bây giờ ông chết hoặc tôi sống, hai người đánh nhau ác liệt. Trong quá trình ẩu đả, William lợi dụng lúc bất cẩn đã đè John ngã xuống đất, chỉ thấy anh ta đưa nghĩa đến trước mặt John, đe dọa bảo hắn ta hãy tha cho Jenny, nếu không đồng ý, anh ta sẽ làm mù con mắt duy nhất của hắn. Cuối cùng, John đã thỏa hiệp vì sự an uy của chính mình, William sợ hãi vội vàng bế Jenny lên và phóng lên chiếc mô tô, rời khỏi thị trấn khủng khiếp này mà không hề ngoảnh lại. Nhưng ngay sau khi cả hai rời đi, John đã nở một nụ cười kỳ dị. Sau khi tẩu thoát, họ đã trực tiếp đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc nhưng cảnh sát trưởng cũng là đồng phạm của John. Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của hắn ta, cả hai lại một lần nữa đi đến thung lũng hạnh phúc kinh hoàng này. Không ngờ, họ nhìn thấy có điều gì đó không ổn ở ngã tư. Họ vội vã phóng xe về phía đường khác, nhưng họ chỉ quan tâm đến việc chạy trốn mà không để ý rằng dây điện trước mặt đã bị cắt ngay lập tức. Cuối cùng, người dân đã quay lại và lấy thức ăn của họ. Kết thúc một bộ phim rất hay, toàn bộ bộ phim có cao trào liên tục, nó rất thú vị để xem, người dân ở đây có vẻ chào đón nồng nhiệt nhưng thực chất lại che giấu ý đồ giết người của mình. Trưởng thị trấn John trông có quen không? Ông ta là Freddy trong bộ phim Ác mộng chết người, trong số đó phải kể đến Lindsay, bà già trừ tà trong quỷ quyệt, dàn diễn viên đều tập hợp những người có tên tuổi, các cách săn bắn khác nhau trong phim cũng rất mới lạ, thể hiện rất nhiều kiểu tra tấn thời trung cổ, thật sự khiến người xem không thể quên về những vụ giết người ở thị trấn. Hẹn gặp lại các bạn.